cuộc tình đã xa tan rồi bao giấc mộng nhìn cuộc đời lướt qua xa tầm tay vì em đã ước mơ thay đổi cuộc sống này vì em đã muốn anh là của em từng lời nói dối dàng em đã không như chính mình trong sai lòng. đã sai khi không còn niềm tin không còn anh khi đêm tối vây quanh em đã sai khi em quá khát khao chọn một lối đi không thuộc về em em đã sai chọn một lối